Chúng ta sẽ đến với cái bài giảng sau đây của thầy Duy và tôi Lê Hải e-learning các em nhé. À, thứ nhất là phản ứng có sự thay đổi số oxy hóa và phản ứng không có sự thay đổi số oxy hóa. Nếu như đưa cái phản ứng này ra thì chúng ta hoàn toàn là có thể uh, làm được đúng không nhỉ? À, thứ nhất là phản ứng hóa hợp. Phản ứng hóa hợp có các bạn có nhớ phản ứng hóa hợp là như thế nào không nhỉ? Thì cái tên của phản ứng, cái loại của phản ứng này chúng ta đã có thể là thấy được cái cái cái đặc điểm rồi. Hóa hợp có nghĩa là uh, hai hay nhiều chất phản ứng lại với nhau và thu được một cái chất duy nhất. Đấy chưa? Hai hay nhiều chất phản ứng với nhau và thu được một chất duy nhất thì người ta gọi đó là phản ứng hóa hợp. Chúng ta lấy ví dụ như sau. Ví dụ phản ứng đầu tiên này. À, đây là một phản ứng đơn giản mà cái khi mà chúng ta học hóa học ở chương trình lớp 8 thì cái phản ứng đầu tiên chúng ta học đó là phản ứng tổng hợp nước từ hydro và oxy tạo thành nước. Phân tử hydro cộng với oxy đã thành nước như thế này được chưa nhỉ đấy và nếu như chúng ta xác định số oxy hóa chúng ta sẽ thấy rằng là số oxy hóa ở đây của chúng ta là có sự thay đổi đúng không ạ có sự thay đổi đấy ví dụ sự thay đổi ở đây là hydro từ 0 lên dương 1. và cái thứ hai là oxy của chúng ta từ 0 sẽ xuống trừ 2 đúng không ạ với cái phản ứng ở ví dụ một này chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là có sự thay đổi về số oxy hóa được chưa đấy nhưng mà với ví dụ số 2 chúng ta thử xem nhé. Ví dụ phản ứng của CaO cộng với CO2 tạo thành canxi carbonat. Nếu như các bạn uh, xác định số oxy hóa của canxi thì chúng ta thấy canxi không có sự thay đổi số oxy hóa. Của oxy chúng ta cũng thấy là oxy không có sự thay đổi số oxy hóa và hiển nhiên rồi carbon còn lại cũng không có sự thay đổi số oxy hóa. Và như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng trong cái phản ứng ở ví dụ số 2 này thì nó uh, giữ nguyên cái số oxy hóa của các nguyên tố nói cách khác là số oxy hóa của tất cả các nguyên tố nó không thay đổi được chưa ạ như vậy ở ví dụ 1 thì chúng ta thấy rằng là à có phản ứng có số oxy hóa thay đổi của các nguyên tố à ở ví dụ 2 chúng ta lại thấy rằng có phản ứng nó không có sự thay đổi số oxy hóa như vậy trong cái phần này thì chúng ta thấy rằng là phản ứng trên không phải phản ứng oxy hóa khử nói cách khác chúng ta có thể kết luận nhận xét như sau đó là trong các phản ứng hóa hợp số oxy hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc là không thay đổi. Trường hợp thay đổi sẽ là trường hợp mà kết hợp của các đơn chất. Ví dụ như là ví dụ đầu tiên mà thầy Duy vừa đưa ra đó là hero cộng với oxy. Còn trường hợp không thay đổi ở đây chính là cái phản ứng hóa hợp như ở ví dụ số 2. Đó là uh, canxi oxit hợp với nước tạo thành canxi hydroxit hoặc là canxi oxit cộng với CO2 tạo thành canxi carbonat. Các em lưu ý nhé. Và vâng, nhận xét thứ hai của chúng ta đó là phản ứng hóa hợp thì có thể là phản ứng oxy hóa khử hoặc là không có thể là phản ứng oxy hóa khử. Kéo theo cái phần này, đối với các câu mà có nhận định như thế này thì chắc chắn hoặc là có thể rất